Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Nhà hẻm 2 Bà Trưng phường 6, diện tích 58m2, sổ riêng xây dựng, hướng Đông Nam, đường 2,5m, kết cấu. Một trệt 2 lầu 1 áp mái, 5 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh, 2 kho, cách chợ Đà Lạt 1 km, gần bệnh viện và công an tỉnh, chợ Cẩm Đô, khu dân cư Đông Đúc, giá 10 tỷ đồng.